Nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán trận Man City gặp Chelsea diễn ra vào lúc 23 giờ 30 hôm nay ngày 8 tháng 1. Ở trận đấu gần nhất thì Chelsea đã tiếp Man City ở trên sân nhà tại vòng 19 ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Stamford Bridge đã chơi nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 0-1. Riyad Mahrez là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu, giúp đội khách giành 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm. Trong khi đó, Chelsea dậm chân ở vị trí thứ 10, kém top 4 đến 10 điểm. Chelsea chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất tại Premier League, hòa 3 và thua 4 kể từ ngày 19 tháng 10. Không đội nào thắng ít hơn họ trong cuộc giải đấu. Trong khi đó thì Man City chỉ là đội bóng thứ hai đã từng thắng 4 trận liên tiếp trước Chelsea và giữ sạch lưới ở trên mọi đấu trường. Southampton Wendery từ năm 1958 cho đến 1960. Ngoài ra thì Pep Guardiola là huấn luyện viên duy nhất đã từng đánh bại năm huấn luyện viên gần nhất của Chelsea tại Premier League là Antoine Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard, Thomas Tuchel và Graham Potter. Không chỉ để thua 0-1 trước Man City, Chelsea còn nhận về tin buồn về mặt lực lượng. Theo đó thì Mason Mount đã dính chấn thương trong lúc khởi động và bị loại khỏi danh sách thi đấu Tới phút thứ ba thì Raheem Sterling chấn thương sau tình huống va chạm với John Stone và nhường chỗ cho Aubameyang. Phút thứ 22, Christian Pulisic cũng bị đau sau tình huống va chạm với trung vệ John Stones. Anh nằm sân đau đớn trước khi nhường vị trí cho Kane trước Chukwuemeka. Ba ngày sau thất bại ở sân Stamford Bridge, Chelsea lại đụng độ Man City. Lần này thì ở vòng 3 FA Cup. Đội bóng của Graham Potter bây giờ sẽ phải thi đấu tại Etihad Họ còn không có lực lượng tốt nhất khi thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương. Trong khi đó thì Eduard Mendy, Rishi James, Wesley Fofana và Ben Chilwell, Angelo Kante, Ruben Lotus Check và Armando Broza đều ngồi ngoài vì những chấn thương khác nhau. Huấn luyện viên Potter sẽ sử dụng một đội hình chấp vá ở trong trận đấu tại Etihad. Theo đó thì hai cầu thủ trẻ là Levitt Han và Kane Chuemeka nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu. Omari Hutchinson cũng có thể sẽ được sử dụng trên hàng công. Còn Trevo Chaloba thay vị thế của Thiago Silva. Cầu thủ người Brazil đã 38 tuổi và thật khó để anh tiếp tục đá chính ở trận đấu với Man City. Bên kia chiến tuyến, Man City đang có được tinh thần tốt sau chiến thắng tại Stamford Bridge. Bây giờ khi được trở về sân nhà, họ tự tin giành một chiến thắng cách biệt trước đại diện của thành London. Rất có thể là huấn luyện viên Pep Guardiola cũng sẽ tạo ra được những sự thay đổi về mặt đội hình xuất phát so với trận đấu cách đây 3 ngày. Nhưng rõ ràng là những lựa chọn từ băng ghế dự bị của Man Xanh tốt hơn rất nhiều so với đội hình của Chelsea đang khủng hoảng với chấn thương. Julian Alvarez nhiều khả năng sẽ thay thế Erling Haaland, lĩnh sướng hàng công. Ngôi sao sinh năm 2000 đã chơi rất tốt tại World Cup 2022 và đăng quang cùng tuyển Argentina. Sau một vài buổi tập cùng Man City, anh đã dần lấy lại thể trạng và tinh thần tốt nhất. Jack Grealish, Cody Palmer và Rizat Murray hỗ trợ trung phong 22 tuổi. Ở hàng thủ, Rico Levitt và Seigo Gom cũng sẽ được lựa chọn ở hai cánh. Trong khi đó thì Edison nhường vị trí cho Stefan Ortega. Xét về mặt lực lượng, phong độ, kết quả đối đầu cũng như là yếu tố sân bãi, mọi bất lợi đều đứng về phía đội bóng thành London. Nhận định Man City và Chelsea nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà và sẽ không bất ngờ nếu Man Xanh có chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước The Blues. Qua đó, ghi tên vào vòng đấu tiếp theo tại FA Cup mùa giải năm nay. Về phong độ gần đây của hai đội, Chelsea đang có phong độ rất tệ. Trong 6 trận chính thức gần nhất thì họ chỉ thắng một trận nhưng đã nhận 4 thất bại. Đáng chú ý đó là chiến thắng duy nhất của họ trận thắng 2-0 trước Bournemouth, đối thủ yếu nhất ở Premier League mùa này. 3 điểm giành được ở chiến thắng đó, vì thế sẽ không nói lên nhiều điều. Thêm một vấn đề nữa của The Blues đó là sự yếu bóng vía của Graham Potter ở trong mỗi lần đối đầu với Pep Guardiola. Trong sự nghiệp huấn luyện viên này thì ông đã có tổng cộng là 9 lần đụng độ với Pep nhưng đã nhận về 8 thất bại, chỉ thắng được một. Gần nhất đó chính là trận thua 0-1 hôm giữa tuần tại Premier League. Potter cũng theo đuổi trường phái kiểm soát bóng như là Pep nhưng ông cần thêm thời gian để Chelsea vận hành nhuần nhuyễn phong cách này. Man City đã trở lại quỹ đạo chiến thắng và cho thấy được việc họ bị Everton cầm hòa một đều chỉ là cố vấp nhất thời. Với phong độ cao hơn và với lợi thế sân nhà, Man Xanh sẽ lại đánh bại Chelsea vào đêm nay. Về lịch sử đối đầu thì Chelsea mới chỉ vượt qua Manchester City có 1 trên 5 lần gần nhất, nhưng 4 chiến thắng gần đây lại thuộc về đội bóng thành Manchester. Về phong độ thì Chelsea cũng đã cho thấy được sự xa sút với chỉ một chiến thắng sau 5 lần ra quân. Trong khi đó, đối thủ đang có chuỗi 5 trận bất bại Thông tin về lực lượng của hai đội Trận này thì Man City có một sự vắng mặt đáng chú ý đó là trung vệ Ruben Dias Nhưng hiện thì Dias không còn đóng vai trò quan trọng Nên về cơ bản thì Man City sẽ có đội hình mạnh nhất Guardiola nhiều khả năng sẽ giữ sức cho các trụ cột và trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ dự bị Đáng chú ý nhất đó là tiền đạo Julian Alvarez Người đã trở lại sau chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina Và rất có thể anh sẽ đá chính Còn với Chelsea danh sách chấn thương của họ ngày một dài hơn. Ngoài những thương binh dài hạn như là Angolo Kante, Rishi James, Edouard Mendy, Armando Bruja thì bệnh viện The Blues còn đón thêm các trường hợp mới như là Raheem Sterling, Christian Pulisic và Mason Mount. Cả ba cầu thủ này đều bị chấn thương ở trận đấu với Man City hôm giữa tuần. Về đội hình dự kiến của hai đội, câu lạc bộ Man City, các cầu thủ dự kiến Ortega, Lewis, Stones, Akanji, Cancelo, Gundogan, Phillips, De Bruyne, Mari, Haaland và Grealish. Câu lạc bộ Chelsea, các cầu thủ dự kiến Kepa, Apeli Kuta, Chaloba, Koulibaly, Kukurila, Roginho, Zakaria, Chukwemeka, Ziyech, Havertz và Aubameyang. Những thông kê đáng chú ý của hai đội Man City hòa hiệp 1 và thắng cả trận ở 4 lần gần nhất gặp Chelsea trên mọi đấu trường Man City chỉ một lần giữ sạch lưới ở 4 lần gần nhất gặp Chelsea trên mọi đấu trường Man City ghi dưới 2,5 bàn ở 5 trận gần nhất gặp Chelsea trên mọi đấu trường Man City thắng 4 trận gần nhất khi gặp Chelsea trên mọi đấu trường Chelsea ghi dưới một bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhận định về trận đấu, Cách đây 3 ngày thì tỷ lệ châu Á trận Chelsea và Man City chỉ là 0,75 nghiêng về đội khách với chiến thắng là 1-0. Man Xanh đã giành chiến thắng ở tỷ lệ châu Á. Bây giờ khi được trở về thi đấu ở sân nhà, đội chủ sân ETH được đánh giá cao hơn hẳn với mức chấp là 1,25. Đội bóng của Pep Guardiola bất bại trong 4 trận đấu với thắng 3 và hòa 1 kể từ khi trở lại thi đấu sau World Cup. Bên kia chiến tuyến thì Chelsea đang chơi rất tệ ở thời gian này khi chỉ thắng 1 trên 6 trận gần nhất không chỉ thua thiệt về phong độ, Chelsea còn thua Man City ở 5 lần đụng độ gần nhất. Không chỉ có đội hình mạnh nhất, cộng thêm việc phải làm khách, sẽ không bất ngờ nếu Chelsea để thua cách biệt trên sân của Man City. Trận đấu sẽ không có nhiều hơn hai bàn thắng. Ở trận đấu tại Stamford Bridge, Chelsea đã chơi phòng ngự phản công trước Man City và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục chơi như vậy tại Etihad. Khả năng đội khách ghi được bàn thắng là không quá cao. Hàng công của họ chơi quá tệ ở thời điểm hiện tại Vấn đề đó là các chân sút của Man City sẽ ghi được bao nhiêu bàn mà thôi. Theo thống kê thì có 5 trận gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với tối đa là hai bàn. Ngoài ra, hai trận gần nhất của Man City và 6 trận gần nhất của Chelsea đều có dưới 3 bàn thắng. Nhiều khả năng trận đấu tại Etihad sẽ không có quá nhiều bàn thắng. Trận đấu không có quá nhiều thẻ phạt. Robert Jones sẽ là trọng tài bắt chính ở trận đấu giữa Man City và Chelsea. Vị trọng tài người Anh này đã bắt chính 14 trận ở mùa giải năm nay rút ra 50 thẻ vàng và không thẻ đỏ. Vậy là trung bình có 3 thẻ trên một trận. Ông đã từng bất chính 15 trận tại FA Cup trong sự nghiệp, rút ra 25 thẻ vàng và hai thẻ đỏ. Trong đó có một lần là hai thẻ vàng liên tiếp. Dễ dàng nhận thấy là vị trọng tài này không quá nghiêm khắc. Bởi vậy mà trận đấu tại ETH được dự đoán sẽ không có nhiều hơn 3 thẻ. Cách đây ít ngày thì trận đấu giữa Chelsea và Man City ở Stamford Bridge cũng chỉ có hai thẻ được rút ra. Nhận định về kèo châu Á Trên thị trường giao dịch, nhà cái đang đánh giá rất cao Man City trong trận đấu ngày hôm nay qua mức kèo chấp là 1, 1 trên 4 trái. Đây là sự hợp lý bởi vì Chelsea đang rơi tự do tại sân chơi quốc nội khi đã để thua kèo tới 8 trên 9 trận đấu gần đây. Trong đó thì có hai trận chính trước Man City. Hơn nữa, The Citizen cũng đã thắng kèo tới 5 trên 6 trận đấu gần nhất khi đón tiếp The Blues ở sân nhà. Do đó mà nằm kèo đội chủ sân Etihad vẫn sẽ là sự lựa chọn an toàn cho người chơi châu Á. Nên lựa chọn Man City, tỷ lệ là 1, 1 trên 4. Nhận định và dự đoán cao tài xỉu Graham Potter đã biến một Chelsea chơi đôi công rực lửa thành một đội bóng tầm thường với lối chơi thêm về phòng ngự. Điều đó đã được thể hiện qua con số là 9 trên 10 trận đấu gần đây ở giải quốc nội kết thúc không quá hai bàn. Với lối chơi tử thủ của The Blues, kịch bản về một trận cầu khan hiếm bàn thắng giống như là 5 trên 6 lần đụng độ gần đây nhất, có thể sẽ được hai đội tái hiện ngày hôm nay. Nên lựa chọn xỉu, tỷ lệ là 2, 3 trên 4. Dự đoán, nhận định, kèo hiệp 1 Hàng thủ của Man City thi đấu khá chặt chẽ trong 45 phút đầu trận và nó được thể hiện qua con số là 16 trên 20 trận trắng lưới. Trong khi đó, thủ thành của Chelsea mới chỉ có một trận bị thủng lưới trong 10 trận gần đây sau khi khép lại hiệp đấu đầu tiên.